Ok, xin chào bạn đến với clip tiếp theo trên kênh của Thầy nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới rất là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe các bạn ơi. Thì trong clip này thì sẽ đưa đến các bạn mã code mới nhất để bạn đang xem thì chúng ta sẽ nhập và chúng ta nhận quà bạn nhá. Thì nói chung là mã code rất là ngon nên là các bạn đừng có gọi là bỏ lỡ qua cái mã code này các bạn nhá rau mà cốt phải gọi là cực kỳ ngon luôn đấy ok rồi thì uh, sắp tới các bạn sẽ có sự kiện FF uh, um, World Series ấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà cực kỳ ngon dành tới cho tất cả bạn luôn nó đến thầy mà đang còn thích uh, uh, chứ gọi gì đến các bạn đúng không bạn ơi rồi thì uh, hiện tại ấy đây thẻ cũng đang còn thừa rất là nhiều kim cương lên tới 165.000 kim cương liền bạn thấy rất là nhiều kim cương đúng không uh, và bạn nào đang xem nếu mà muốn được tặng kim cương này thì các bạn chỉ làm cần làm đủ các bước thôi đó chính là like đăng ký bật chuông và comment cái ID game của các bạn ở phía dưới nghĩa là các bạn tham gia cái mini game ấy thì uh, chắc chắn các bạn chúng ta sẽ nhận được quà bạn nhé tại vì khi mà các bạn làm đủ các bước thì chẳng ngại gì để tặng quà cho tất cả bạn cả nên là các bạn chúng ta cứ gọi là yên tâm các bạn nhá cứ yên tâm đó có càng ít càng nhiều thì thầy cũng đã tặng cho rất là nhiều bạn rồi nhưng mà cái lúc thầy làm clip thì chắc là nó cũng hết rồi nên là các bạn sẽ không nhận được nữa <laughs> ok chưa bạn ơi rồi và hiện tại trong game thì các bạn đang có khá là nhiều sự kiện đây sự kiện ra mắt trang chủ free fire truyền kỳ này Uầy, ra mắt một cái free fire truyền kỳ một cái sự kiện mới vào ngày 7 tháng 5 Hình như là vào trong ngày này thì bạn sẽ có rất là nhiều phần quà miễn phí cực kỳ ngon luôn các bạn nhé vào ngày 7 tháng 5 khoảng một tuần nữa là các bạn đã có sự kiện này rồi tiếp theo thì uh, cái giải chung kết này thì các bạn cũng xem rồi các bạn nhận quà nhưng mà sao ở đây nó chưa mất đi nhỉ đó và một số sự kiện uh, ở trong đây thôi hiện tại thì thầy cũng chưa thấy sự kiện gì nó hay cho lắm các cái sự kiện toàn quốc này các kiểu thôi các bạn <coughs> rồi thì uh, ở đây thì thầy sẽ vào trang uh, uh, Spotify truyền kỳ xem chúng ta có cái gì không bạn nhé đó thì xem có cái gì không nào thắp lên uh, ngọn lửa truyền kỳ này các bạn nhấn vào phần xem ngay thử xem nhé không biết là khi mà chúng ta vào trong đây thì chỉ uh, ờ, Spotify có cho chúng ta phần quà gì hay là không đây uh, xem trên YouTube này à vậy là cũng không, không có cái gì các bạn thôi chúng ta ít ra ngoài đi và trước khi đến với mở cô thì thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách có thật là nhiều kim cương cho thầy này và tặng kim cương cho những bạn đang xem clip đã like đăng ký kênh bật chuông uh, xem clip từ đầu đến cuối luôn bạn nhé tặng cho mỗi bạn một nghìn kim cương luôn nha Tiếp theo thì thầy có vào một cái trang tên là sự kiện hội quán ff.com thì uh, khi mà các bạn đăng ký đăng nhập tài khoản mới vào trong đây thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà như là kim cương miễn phí này và mà cốt miễn phí bạn nhá. Thì đầu tiên thì các bạn vào trong đây, các bạn sẽ đăng ký cái uh, tài khoản mới để các bạn nhá. Đó, đây thầy sẽ đăng ký luôn này. Các bạn sẽ đăng ký tài khoản mới vào trong đây các bạn nhá. Đó, các bạn sẽ đăng ký vào trong đây, ghi chỗ tên uh, mấy cái tên tài khoản này. Đó, tên tài khoản này Ok, email này, các bạn nhớ email thì phải ghi a còng gmail.com các bạn nhé. Nói chung là không cần ghi đúng uh, thông tin đâu, chúng ta ghi sai thông tin được các bạn nhé. Đó, nhưng mà các bạn nhớ là phải tên tài khoản để các bạn còn đăng đăng nhập vào. Đây thì sau khi các bạn đăng ký tài khoản mới này, các bạn nhấn nhận quà ngay này, các bạn sẽ nhận tới ui, nhận tới 1427 kim cương hoàn là miễn phí luôn các bạn. Đó, thì mới đầu chúng ta vào đã được 1 1004 kim cương với là 9.000 tặng ở trong đây rồi thì giờ thầy sẽ nạp vào trong đây đó chính là 200 nghìn vì khi các bạn chúng ta nạp từ 100 nghìn trở lên thì bạn sẽ nhận được quà kim cương tướng nhá kim cương này kim cương cao cấp siêu cấp các thứ này giờ thầy sẽ nạp luôn để xem chúng ta nhận được bao nhiêu nhá tiếp theo thầy có nạp vào trong đây 200 nghìn rồi thì hiện tại thầy đang có 209 nghìn này ok thì để xem nào 209 nghìn ui Vậy là chúng ta nạp 200.000 chúng ta nhận tới 25.000 kim cương uh, miễn phí. Chưa làm gì mà đã có 25.000 kim cương để rút về nick. Quá là ngon, quá là tuyệt vời luôn không bạn? Đó, thì xíu nữa thì thầy sẽ rút kim cương về cho tất cả bạn. Chúng ta đều xem nhá. 9.999 kim cương đó. Rất là nhiều bạn nhận 9.999 kim cương này các bạn. Ok, thì ở đây thầy sẽ quay cho tất cả bạn xem nhá các bạn có thể chơi thử này các bạn chơi thử xem có đúng hay là không đó nhận được 9.599 kim cương không và xíu nữa thì thầy sẽ rút kim cương trực tiếp về nick cho tất cả bạn xem nhá ui Chúng MB Bích Vàng 9999 kim cương này Đây Giờ thầy sẽ quay thật luôn các bạn nhá Để xem chúng ta trúng được bao nhiêu kim cương nhá Đây thầy đang quay thật này Để xem chúng ta trúng được bao nhiêu kim cương nào bạn Ôi trời ơi phải là chúng ta lại trúng được 9999 kim cương vào trong nick Có là ngon luôn đúng không ạ? Đó, quay thêm một lần để các bạn xem này. Bạn nào muốn có nhiều kim cương thì cứ vào trong đây nhận ngay kim cương các bạn. Có là ngon luôn không? Ui, lại 9.999 kim cương này các bạn ơi. Quá là ngon, quá là chất lượng luôn. Đó, ok. Thì uh, thầy mới quay có 40.000 thôi mà chúng ta đã nhận được tới là uh, bao nhiêu nhỉ? Gần 20k kim cương rồi. Đó, giờ thầy sẽ rút kim cương về chống nick các bạn nhá. Hiện tại thầy đang có bao nhiêu đây? Đang có 26.427 kim cương. Đó, ok. Thì... Uh, Giờ thầy sẽ lấy ID game, thầy rút về nick cho bạn xem liệu kim cương này chúng ta có về nick hay là không các bạn nhá. Đây ok này, nhập nội dung cần rút thì uh, ghi lung tung cũng được. Ok thầy sẽ rút uh, à, 10.000 kim cương về trong nick luôn bạn nhá. 10.000 luôn này. Ok, rút luôn. Đó và bạn đã rút kim cương thành công này. Xin uh, chờ cái gì đây? trừ 1.000 kim cương tại hệ thống này lịch sử rút kim cương bạn nhá. Đó vậy là chúng ta đã có 10.000 kim cương về trong nick rồi. Ok, giờ thì Sếp nữa thầy sẽ quay về nick thầy kiểm tra xem chúng ta có kim cương hay là chưa. Ở đây thì thầy sẽ mua một cái mảng cốt để uh, thầy nhập luôn các bạn nhá Đây ok này. Rồi mua một cái mảng cốt này. Đó, bạn nào nếu mà muốn có mảng cốt cực kỳ ngon thì cứ vào trong đấy bạn mua nhau các bạn nhá. Có cái cốt kim cương này, cái cốt sờ kiến súng này tha hồ cho bạn chúng ta lựa chọn luôn đây cái cốt kim cương cái cốt một nghìn năm kim cương rồi các thứ ok chưa bạn đây thì uh, giờ thầy sẽ kiểm tra cái kíp code để thầy nhập cái mảng cốt này các bạn nhá đây, ok thì đây là cái mã code của các bạn nhé. <coughs> thì uh, giờ thầy sẽ vào, thầy nhập mã code luôn để xem chúng ta có nhập được code không các bạn nhá. Đó, ok. Nên là để cho bạn xem liệu chúng ta có nhập được uh, cái mã code hay là không nào. Đây tiếp theo thầy có vào lại trong đây rồi để xem chúng ta uh, nhập cái mã code này thì chúng ta sẽ được cái uh, sợi in súng gì các bạn nhá. Ok các bạn ơi, vậy các bạn thấy chưa chúng ta đã nhận được skin MP40 bích vàng. Vậy là sơ kim ngẫu nhiên toàn sơ kim ngon và bình biển luôn các bạn đang xem thì chần chờ gì không vào trong đây chúng ta nhận ngay mà cốt cực kỳ ngon luôn mua mà cốt nhập và nhận kim cương cực kỳ ngon luôn các bạn nhá rồi tiếp theo để thầy xem không biết là chúng ta đã có kim cương về chống đích hay là chưa bạn nhá và các bạn đừng quên là cái mã cốt trong clip này thì thầy sẽ để ngẫu nhiên trong clip không là các bạn xem đến cuối để hỏi là thầy ơi mã cốt ở đâu nhá rồi chúng ta xem có kim cương này chưa nào Uầy, vậy là chúng ta đã có 175.230 kim cương rồi này các bạn rất là ngon luôn ok thì đường link của shop thầy sẽ để phía bên dưới để cho bạn đang xem thì chúng ta sẽ vào trong shop đăng ký và đăng à, đăng ký và nhận à, kim cương cực kỳ ngon luôn các bạn nhé đăng ký tài khoản mới nhận kim cương và khi mà các bạn chúng ta gọi là à, vào trong shop thôi các bạn đã nhận được vài nghìn code nào miễn phí rút làm cái vèo một cái như thế này như thế này nên là bạn nào đang xem cứ comment ngay ID thầy tặng cho mỗi bạn một nghìn kim cương luôn nhá họ comment ID làm được các bước quan trọng là các bạn làm đủ thôi vì rất là nhiều bạn thì chúng ta kiểu như là à, xem không làm đủ các bước như thế này như thế kia và bạn nào muốn có nhiều kim cương thì cứ truy cập ngay vào trong shop để chúng ta quay kim cương hoàn toàn à, miễn phí và cực kỳ ngon luôn bạn nhá rồi Giờ thì chắc là Thầy cũng kết thúc clip tại đây thôi Vì clip cũng khá là dài rồi Dài rồi các bạn nên là cũng kết thúc clip để đi uh, uh, trao quà cho những bạn mà tham gia mini game đã làm đủ các bước đây Tại vì rất là nhiều bạn chúng ta đã tham gia kiểu uh, mini game mà làm đủ các bước rồi ấy Ok Và chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.